Xin chào anh em nhé Đấy, cái video ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em về cái bộ tài xỉu báo dung Đấy, cái bộ tài xỉu báo dung không tang Đấy, thì cái bộ hột dạ, à, cái bộ à, tài xỉu báo dung không tang ngày hôm nay tôi muốn à, giới thiệu cho anh em thì anh em sử dụng cái bộ báo dung này thì cái, à, sử dụng cái bộ tài xỉu báo dung này anh em đi chơi tài xỉu bịp thì tôi có thể bao cho anh em nam châm nước muối dọi đèn thì tất nhiên là cái đồ bịp thì cái đồ bịp nào cũng có tang cả nhưng mà cái đồ chơi này nó cực kỳ kín tang cho anh em nên là tạm gọi nó là cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung không tang nhá thì ờ, trước khi vào giới thiệu cho anh em cái ờ, bộ tài xỉu báo dung không tang này thì ờ, tôi sẽ nói qua cho anh em về cái à, bộ đồ chơi này để cho anh em nào chưa biết thì anh em sẽ biết thêm về cái bộ đồ chơi này và anh em có thể sử dụng nó anh em về anh em đánh ở những cái sân chơi của anh em thì nó cực kỳ hiệu quả nhé đấy thì cái bộ đồ chơi này nó là cái bộ đồ chơi à, cái cái cái nó là cái chấm cảm ứng đấy nó chấm cảm ứng nhưng mà cái chấm cảm ứng này tôi đã làm vào trong cái mặt lục của cái bộ hột tài xỉu này nhé đấy. thì khi mà anh em sử dụng cái bộ đồ chơi này đấy, anh em đi lắc tài xỉu thì anh em lắc cái um, hột tài xỉu này thì khi nào mà mặt lục nó ngửa lên thì cái máy báo dung này nó sẽ báo cho anh em biết là có mặt lục đấy, còn khi nào mà không có thì cái máy báo dung này nó sẽ hoàn toàn không dung cho anh em nhé đấy, hoàn toàn không dung cho anh em đấy thì rất là đơn giản thôi Đấy, có dung là có lục có lục là anh em đánh tài nhé không dung thì là không có lục không có lục anh em đánh xỉu cũng được hoặc là anh em không đánh nhé chờ dung thì hãng đánh đấy là tùy anh em thôi đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test qua cái bộ hột tài xỉu này cho anh em thấy được là cái bộ hột này nó hoàn toàn không tan nhé nó hoàn toàn không tan đây test cho anh nước muối trước này nước muối này ok chưa Đấy. Ừ. Đấy. thử cho anh em xong nước muối tiếp tục cho anh em cái thứ hai đó chính là thử nam châm đấy tiếp tục thử cho anh em nam châm đây chính là nam châm Đó. rất là hít nhé nạp nạp hoàn toàn bình thường nhé Đó tiếp tục cho anh em cái thứ ba đó chính là dọi đèn đây dọi đèn cho anh em rất là trong đúng không một cực kỳ trong Đấy. đó. Đấy. Đấy, thời gian thì có, có hạn nên là à, những cái video tôi làm tôi rất là rất là muốn anh em hiểu được cái bộ đồ chơi này nó không có tang thì chúng tôi nói là không có tang ở trên video nói như thế nào thì bán đồ cho anh em như vậy chứ uh, Ờ, chị sợ anh em là không không không tin nên là chúng tôi bắt buộc chúng tôi phải làm những cái ờ, thử tăng tích như vừa rồi đấy để cho anh em ờ, có thể tin được cái bộ này nó hoàn toàn không tăng báo chuẩn xác như vậy mà không tăng đấy thì đồ chơi có như thế nào thì tôi nói như vậy thôi đấy, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em đấy. test cho anh em thì khi mà anh em lắc tài xỉu này anh em lắc cái bộ hột này mặt lục nó ngửa lên nó sẽ báo cho anh em nhé còn không có lục thì nó hoàn toàn không báo ok Đấy, thì trước khi anh em vào thì anh em có thể bật cái nút này lên Đấy, bật nút này lên đèn nó sáng này. để cho anh em cảm nhận Đó. thì uh, bây giờ tôi vào số test cho anh em để test cho anh em cái Ờ, bộ đồ chơi tài xỉu có dung không ta này xem là cái hiệu quả cho anh em nó có chuẩn xác hay là không nhé Đấy, như trên này thì uh, máy không báo này Đấy, máy không báo nhé Đấy, máy không báo Đấy, thi, thi thoảng nó vẫn báo dung cho anh em một cái như thế một cái như thế là nó báo của cái bộ hột với cả cái máy rung nhá nó không có liên quan gì đến cái cách dùng cả cái cách dùng tí nữa anh em sẽ biết được cái cách dùng của nó như nào đó hai ba bốn đúng không anh em tiếp tục cho anh em này đó như thế này mới có là mặt lục anh em nhé như thế này mới có mặt lục thì là lục lên anh em đánh gì anh em đánh tài thôi nhá mở cho anh em này đó đúng không có lục tiếp tục cho anh em này vẫn có lục này Đấy, vẫn có lục là máy vẫn cứ báo như vậy nhé đó máy vẫn cứ báo như vậy đúng không anh em tiếp tục cho anh em chén nữa này đấy như này là anh em đánh xỉu hoặc là anh em không đánh anh em lợi dụng hàng đánh đó một hai bốn đúng không anh em tiếp tục cho anh em một chén cuối cùng Đấy, trái này tiếp tục lại có lục này có lục anh em nhé đó lục máy nó báo cực kỳ chuẩn cho anh em đấy thì anh em nào mà muốn ờ, sở hữu cái máy cái với bộ đồ chơi tài xỉu báo dung không tang này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé đấy thì đây chính là cái bộ tài xỉu báo dung không tang giúp cho anh em đi